rồi xin chào mọi người nhé à, hôm nay mình lại làm một cái à, bo lo kéo à, cái bo này mình chia sẻ cũng như mình trả lời mấy cái câu hỏi của à, của anh em á mà hỏi mình ở trên à, Zalo với Facebook ha thì à, cái lo ba tấc à, ba lắc ba tấc mà nó nguồn nó không có <coughs> nguồn không ra à, thì mình làm sao thì cái bệnh này nó cũng đơn giản thôi nó thuộc về nguồn à, và hôm nay mình đã mua được cái à, cái bo lo kéo nè mà của ba tấc ha nhưng mà nó đã chết cái con à, công sức này rồi thì hôm nay mình sẽ không nói về cái phần à, công sức mà nói về phần độ chế ha độ chế tí thì ở đây cái nguồn nguồn vào ở đây nè nó có tầm khoảng 14 đến 17 v ha 15V 17V để mình nó sạc cũng như là nó cấp nguồn cho cái bo bo công suất này luôn thì ờ, ở đây mình cắm nguồn vào thì ờ, ở cái chỗ này nè nó sẽ có 12V hoặc là 14V để nó sạc rồi xong rồi nó sẽ nguồn nó sẽ nằm ở đây nè mình khi mình bấm cái công tắc này nè, thì bên đây nó sẽ có 10 14V luôn xong nó sẽ đưa lên trên này ở à, đây cái bo nằm sau đây quên rồi nó nằm dày ha à, nó sẽ đưa vào đây 12V 14V và ở đây nó cũng ra là tầm 15V nhưng mà cái điện áp của nó sẽ ổn định hơn à, ampere nó sẽ đỡ hơn thì ở đây hai cái con này một cái con là MOSFET và một cái con là con diode ha thì nó cũng ít hư lắm hai con này nó ít hư lắm tại mình kiểm tra rồi nó hư đa số nó hư con IC ha thì hư cái bo này thì mình sẽ bỏ luôn bỏ luôn mình câu trực tiếp thì à, trước tiên ha trước tiên mình sẽ làm từ từ rồi mọi người làm theo mình là được ha. thì à, cho những anh em thích dọc ha mình cũng không à, có chỉ những anh em nào mà đã rồi thì mình không chỉ rồi cắm điện vào chỗ này nó không có điện nè rồi mình sẽ cấm à, cái đèn báo vào ha coi cho nó đèn báo nằm trong đây chỗ này điện giật nha rồi à, điện nó đã lên nha màu vàng rồi mình sẽ đo mình sẽ đo cái à, cái phần sạc này đây là cái phần sạc này. nó sẽ có 12V 14V nhé rồi 14 14,6V ha rồi bên đây bên đây khi mà mình chưa gắn công tắc vào ha rồi gắn công tắc vào mình sẽ bật công tắc rồi thì cái chỗ này nó cũng sẽ có tầm 14V luôn ha đây có 12V 12V mười lăm v mười bốn v mười lăm v kỳ vậy rồi lại 12V chỗ này có 12V và 3 2V hay là không được rồi có thể là công tắc ờ, công tắc này hư nè rồi mình tháo bỏ luôn mình chấm vô luôn ha mình chấm hàng thử nó cũng phải 14 15V mới được đây 14.49V này, Nên mình sẽ dỡ cao cho mọi người xem này, Đây là cái dắt uh, Dắt này bình nè Cái này 17V vào nè Nó đi qua diode qua cái cầu chì nè Cầu chì này ưa rất lắm nha Xong rồi nó đưa về cái chỗ này là cái dắt sạc Chỗ này nó cũng có 14V 14 v nó sẽ đưa tới công tắc công tắc mình chập dẫn nó sẽ đưa qua con diode này đưa về đây nó cũng có tầm 10 15 v ha 14 v xong rồi nó sẽ đưa vào cái bo này 14 v này nó sẽ đưa vào hai chân này ha. xong rồi nó mới à, đưa lên IC IC mấy truyền qua đây là nó có tầm 15 v 15 v chỗ này nó sẽ đưa lên trên cái bo lên đây 15 v đưa ra cấp cho bo công suất này luôn thì bây giờ á vấn đề ở đây á, là khi mà cái bo này nó chết nha mình bỏ luôn mình bỏ luôn mình không gắn nữa mà mình sẽ cắm trực tiếp vào đây được không vẫn được rồi mình sẽ câu thử cho mọi người xem BT rồi mình sẽ nói à, chân âm và chân âm chân dương và chân dương ha chân âm còn ở bên trong này mới vừa nữa nè đây vẫn hát được này ừ. dẫn lên cái bo này nè bo này một khi nó chết rồi là ở trên này nó cũng tê liệt nha tại vì cái chỗ này là nó đưa đi mà nó truyền đi rồi rồi bây giờ là mình nếu như mà mình gắn như thế này hát vào nó bị gè thì mình sẽ làm sao à, nhiều anh em hỏi là vấn đề đây là mình câu trực tiếp mình chỉ xong á câu trực tiếp xong mà nó vẫn nó không được câu trực tiếp mà nó hát nó lớn lên nó bị ghè à, thì bây giờ mình sẽ tháo ra vấn đề này thì mình sẽ um, cho nó thêm một cái bo nhân áp lên ha rồi cái bo nhân áp trong khi mình thay cái bo nhân áp vào thì mình sẽ chỉnh cái nguồn nó lên 12 20V vẫn xài được chỗ này 20V vẫn xài ok ha nhưng mà với điều kiện 20V thì mình phải thay mấy cái tụ lọc nguồn đây nè mấy cái tụ ngọc lọc nguồn đầu vào thôi nha thì đây nè đây là đầu ga nè đây là đầu vào nè thì mình sẽ thay mấy cái con tụ này thành là cái con tụ 25V hết và cái con tụ lọc nguồn vào chính này nè mình cũng thay 25V luôn ha mình thay 25V là sẽ hát được thôi còn nếu mà mình để nguyên bản nó sẽ nổ mấy cái tụ này đi thì ở đây mình có đặt cái vo này mình mua nè hôm rồi thì mình mua về thì nó mình không biết là nó chết IC mà bây giờ con IC mình à, nó không có mà dịch nữa rồi mình đi lấy đồ nó cũng hơi khó đó, mình đặt à, cái bo nhân áp thì ở đây à, nó sẽ có cái phần in và out thì in cộng nằm bên ngoài nè in trừ nè bây giờ mình sẽ để vào luôn ha mình để vào cho mọi người cùng xem in cộng bên ngoài ha in cộng bên ngoài in bên tay trái à, mình gắn ngược mình gắn ngược cắm điện lại nha cắm à, lộn ao đây nó có 15V ha 15V và bên đây nó có tầm nhiêu 14,7V ha bên đây nó có hai, 15V nè bây giờ mọi người muốn cho nó ổn định hơn thì mọi người cứ việc dặn lên cho nó lên 20V nha tôi cho mình 16 17 18 19 à, rồi 19.9 ha đây mình đang để cái thang 20V à, đó. còn dặn lên được nữa chứ không phải là nhiêu đây thôi nhưng mà mình lấy nhiêu đây thôi rồi cũng như lúc nãy mình sẽ câu ha mình sẽ câu trực tiếp không, mình rút chui ra đi rồi trực tiếp vô đây là nguồn ao cộng là ao cộng bên à, phải ha còn ao trừ ở bên trong rồi. ao trừ trong cộng bên ngoài à, có cái cục chì bởi vì nó hơi to bỏ vào nó rồi cắm điện vào nha. thì vấn đề đây mình khi mình làm cái bo này rồi á cắm điện vào thì mình nhớ phải thay nha rồi máy thì mình né né ra để nó nổ mấy cái tụ này đúng không ok mọi người nè không vẫn lên mà bluetooth bấm nè nào mạch là ok như vậy thì bây giờ á những cái dòng loa ba tấc này anh em mà để dành nghe nhạc á khi mà mình à, nguồn nó hư hay là đi sửa về á mà người ta làm á đôi khi á, có nhiều anh em thì người ta bỏ luôn ha bỏ cái bo này đi luôn à, do đó là có thể có khả năng là nó bị yếu ampe à, do đó là mình chỉ cái việc là mình gắn cái bo này vào là cái tiếng nó ra là nó chắc hơn tại vì nguồn nó cao hơn mà nguồn nó cao hơn thì nó sẽ chắc hơn à, đây là cái à, giống như cái chia sẻ của mình à, rồi đến những cái anh em mà hỏi à, hỏi mình trong thời gian qua <laughs> này chắc tuần hai tuần về rồi mà mình không có trả lời được đó thì bây giờ sửa xong lúc đầu thì không gà khi mà sửa về hát lớn lên nó bị rè thì chắc chắn ở đây một là do cái bo bo trộn rồi nó có vấn đề hai là cái nguồn cấp cho bo trộn rồi nó có vấn đề ha thì anh em cứ làm y như của mình là chắc chắn cái âm thanh nó sẽ tốt hơn còn cái phần cái bo này á là nó chết con IC này rồi à, chết con IC này và mình cũng lấy luôn cả cái con IC à, hai ba hai ba chín chín ra luôn rồi mình lấy mình thay cái bo khác là cái bo này mình đi mua da chai ha mình mới mua mua trăm gửi rồi là cái video mình đây là hết nha à, chúc mọi người thành công nha rồi xin chào mọi người